Hello, xin chào tất cả anh chị em và các bạn à, có mặt trong cái buổi sáng ngày hôm nay ạ. À. Dũng lại tiếp tục quay trở lại với chúng ta trong à, thời gian tới để chúng ta sẽ tiếp tục à, tìm hiểu xem là xu hướng của thị trường xu hướng của cổ phiếu cũng như là chúng ta nắm bắt được các tình hình à, của nền kinh tế thế giới, Fed, USD và rất nhiều các à, thông tin khác tác động lên thị trường trong thời gian tới diễn ra như thế nào. Hello, xin chào anh chị em và các bạn. Nếu anh chị em đang có mặt ở đây có thể comment vào ô chat để chúng ta chào nhau trước khi chúng ta bắt đầu chương trình của ngày hôm nay. À, có rất nhiều các thông tin khác nhau đang diễn ra thị trường và chúng ta cần phải phản ứng, chúng ta cần phải nhìn nhận mọi thứ ở trên góc độ như nào. À, đầu tư chứng khoán phần lớn chúng ta thấy là một trong những vực thực sự hấp dẫn để giúp chúng ta có thể tự do tài chính, giúp chúng ta có thể kiếm được tiền tuy nhiên thì cái việc mà chúng ta kiếm được tiền hay tự do tài chính hay không hay chúng ta lại mất tiền hay chúng ta lại à, tiếp tục bị thị trường lấy mất tiền chúng ta câu chuyện đây đó là gì chúng ta cần phải nắm rõ được là à, các thông tin nó tác động lên nào trên thị trường thông tin là một phần quan trọng những thông tin nó tác động như thế nào trong thị trường khi mà Dũng uh, chia sẻ với những người bạn của Dũng đó là những uh, triệu phú đô la rất nhiều triệu phú đô la họ làm nào để họ kiếm được tiền ạ à? họ làm thế nào họ kiếm được tiền và kiếm được thậm chí là rất nhiều tiền trong khoảng thời gian thậm chí là giai đoạn khủng hoảng thì cái điều đầu tiên đó là gì ạ à? đó là tư duy tư duy là một trong những yếu tố quan trọng nhất để giúp chúng ta hình thành nên cái gì ạ à? nên cái chiến lược để chúng ta có thể kiếm được tiền bây giờ chúng ta quan sát xem là trên thị trường chứng khoán nếu bây giờ chúng ta thấy rằng là việc mà chúng ta không nắm rõ được tư duy việc không ta thời điểm tham gia vào hay thời điểm bán ra thì dẫn đến chúng ta có thể bị thua lỗ thậm chí mất rất nhiều tài sản à, có lẽ bây chúng ta sẽ quay trở lại về thị trường chúng ta có thể nhìn nhận góc độ thời điểm này đầu tiên chúng ta nói về một cái câu chuyện đó là gì ạ Fed rất nhiều anh chị em sẽ thấy rằng là Fed tiếp tục có thể tăng lãi suất trong thời gian tới và khả năng là 80% thậm chí 90% là Fed tiếp tục tăng lãi suất 0,75%. Bây giờ chúng ta sẽ phải xem là Fed tăng lãi suất thì điều gì diễn ra? Vậy chúng ta đang nắm rõ được cái tư duy cái gốc gác của phép tăng lãi suất đó là cái gì ạ? À? Và chúng ta quay trở lại câu chuyện của bài toán của ngày hôm nay. Đầu tiên chúng ta sẽ xem là ở đây chúng ta xem là khi mà phép tăng lãi suất thì cái điều gì đầu tiên chúng ta cần phải để ý trong đoạn này? Chúng ta cần để ý là cái điều gì ạ? Đầu tiên chúng ta sẽ lấy một cái chỉ số, đây là chỉ số gì ạ? Cái chỉ số đầu tiên mà anh chị em có thể nhìn thấy đó là chỉ số đồng đô la Mỹ. Và anh em thấy là chỉ số đồng đô la Mỹ hiện tại nó đang lên 106 đây là mốc mà chúng ta gọi là cao kỷ lục thông thường thì khi mà cái đồng đô la Mỹ này nó vượt qua 100 và nó tiếp tục tăng tốc và chúng ta nhìn thấy là sau quá trình tích lũy tăng tốc và thông thường sau quá trình này tích lũy tăng tốc và chúng ta cũng không biết rằng cái đồng bảng xanh này nó tiếp tục đi đâu cái điều đầu tiên chúng ta hiểu đơn giản là khi mà Fed tiếp tục tăng lãi suất cái xu hướng của đồng bảng xanh tại vì hôm nay là ngày gì ạ à? 25 rồi chỉ còn hai ngày nữa bắt đầu có thể là thứ tư đúng không thứ tư thứ năm là chúng ta thấy là vào phép là tăng lãi suất liệu cái đồng bảng xanh này tiếp tục tăng hay không đây là chúng ta xu hướng hiện tại gì ạ à, đây Dũng không có cái biểu đồ về khối lượng nhưng rõ ràng chúng ta thấy là xu hướng của nó vẫn đang tiếp tục tăng vậy chúng ta thấy là cái xu hướng của nó đang tiếp tục tăng tiếp tục tăng tiếp tục tăng như này thì chúng ta nhìn thấy điều gì ạ nếu xu hướng của nó tiếp tục tăng vậy phép tăng không phải 75% lãi suất mà xu hướng của nó tiếp tục tăng nếu trong trường hợp mà xu hướng nó có tiếp tục tăng thì liệu nhà chúng ta này liệu cái lạm phát của Mỹ có thể đạt đỉnh khi đồng bạc xanh này tiếp tục tăng hay không ạ? À? Hello, anh chị em có thể comment xem là chúng ta có thể tư duy về góc độ này không ạ? À? Chúng ta phải nhìn về tư duy góc độ này để chúng ta có thể có cái góc nhìn quan sát tốt ạ. À nếu mà cái chúng ta thấy là điều chỉnh nữa ạ nếu trong trường hợp mà gì ạ à, Fed tiếp tục tăng lãi suất mà chúng ta thấy cái xu hướng này tiếp tục bứt phá đi lên bởi vì chúng ta cũng chưa biết rằng là cái cái khả năng nó điều chỉnh hay không nhưng rõ ràng là những cái đợt điều chỉnh này nó không mạnh đúng không thông tin thì rõ ràng rồi ạ à. thông tin thì rõ ràng rồi nếu bây giờ tăng thì trong trường hợp nó có tăng hay không hoặc là trong trường hợp tăng nó biến động mạnh nó giảm hoặc là dao động lớn ở trên cái vùng 106 08 này thì chúng ta mới hiểu rằng là cái khả năng đỉnh lạm phát nó mới nằm ở đây. Hello, anh chị em hiểu không ạ? Tức là khi mà cái nếu mà giá cái đồng đô la Mỹ mà nó biến động mạnh, nó động rất là mạnh trên một cái vùng chúng ta gọi là vùng 106 08 này thì khả năng đây là vùng đỉnh ngắn hạn. Tuy nhiên mà trong trường hợp nó tiếp tục tăng, tiếp tục tăng, tiếp tục tăng thì khi mà quá trình tăng như vậy thì cái khả năng lạm phát Mỹ và châu Âu thế giới tiếp tục sẽ gì ạ gia tăng và kinh tế Mỹ sẽ bước vào chu kỳ suy thoái vậy bao nhiêu anh chị em đã hiểu được cái tư duy đơn giản này có thể comment số 1 không ạ chúng ta không thể nghe thông tin là phép tăng lãi suất hay không chúng ta không thể nghe những cái thông tin ở bên ngoài được mà tất cả mọi thứ chúng ta cần phải nắm rõ được cái chỉ số này đây là chỉ số quan trọng nhất mà các bạn cần phải nắm rõ bởi vì chỉ số này là chỉ số nó sẽ quyết định xem là phát Mỹ có thể đạt đỉnh hay không. Nếu chỉ số này tiếp tục tăng, tiếp tục tăng và nó tạo ra một xuống tăng tốc thì dù là thông tin trên thị trường nó có như thế nào chứ nữa thì vấn đề ở đây là rõ ràng là người ta đang có một xu hướng là lo ngại về cái khả năng suy thoái của Mỹ sẽ là cao. Nên đấy chúng ta thấy là việc chúng ta nhìn nhận mọi thứ chúng ta chỉ cần quan sát một chỉ số đó là đồng bảng xanh, tức là đồng USD là chúng ta có thể biết rằng là cái khả năng kinh tế Mỹ có suy thoái hay không trong thời gian tới đơn giản thế thôi ạ à, đến tư duy ạ à. khi mà nếu trong trường hợp mà chúng ta thấy là khi mà phép tăng lãi suất mà cái đồng USD nó là tiếp tục tăng mạnh thì điều gì diễn ra chúng ta sẽ nhìn thấy là kinh tế thế giới cổ phiếu thế giới nó có thể bắt đầu trao đảo mà khi nó trao đảo thì nó ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán Việt Nam không chắc chắn nó có ảnh hưởng bởi chúng ta lại comment chúng ta sẽ tư duy một cái tư duy chiến lược khác á tại vì khi các bạn học bất cứ một cái gì đó ai đó chỉ cần nói là tư duy là các bạn chiến thắng còn nếu chúng ta học về kiến thức học về kiến thức thì hôm nay chúng ta học cái này ngày mai chúng ta học cái kia và cuối cùng chúng ta sẽ trở thành những con ngỗng để cho big boy ăn thịt nên nếu đầu tư các bạn muốn học bất cứ một cái lĩnh vực gì đó nếu không bạn không học nắm được tư duy nếu bạn không nắm được chiến lược còn bạn không nắm rõ được quy trình vận động của nó thì các bạn có thể thấy rằng là việc đầu tư chứng khoán nó trở nên cực kỳ khó khăn với tất cả chúng ta nếu chúng không nắm được duyên dũng ơi hướng dẫn các bạn cách tư duy để các bạn nhìn nhận được Vậy đầu tiên chúng ta thấy rằng là thường là trước khi một chu kỳ điều chỉnh nó sẽ có một cái tư duy như này đó là thị trường sẽ có những đợt kéo lên kéo lên với khối lượng thấp hay cao ạ à. hello các bạn có được comment ạ à. trước khi thị trường có đợt điều chỉnh mạnh thì thị trường thông thường nó sẽ có những đợt kéo lên và nếu chúng ta hiểu rằng là nếu kéo lên trong trường hợp mà kéo lên khối lượng thấp hello anh chị em ạ à, tức là chúng ta gọi là thiếu cầu thì đấy là cái quá trình kéo lên để bán và khi mà kéo lên để bán thì các bạn đây là cơ hội để chúng ta bán ra chứ không phải đây là của chúng ta mua vào nên chính vậy chúng ta cần phải hiểu rõ rằng là chúng ta có thể biết trước được toàn bộ kịch bản thị trường nó diễn ra như nào chúng ta có thể biết được đo lường thậm chí là những con số cụ thể như nếu chúng ta gì ạ không nắm rõ được điều này lại tiếp tục bắt đáy thì cuộc đời chúng ta nó sẽ tiếp đi đến đâu có bao nhiêu bạn sẽ thấy là chúng ta mua cổ phiếu rất nhiều cổ phiếu bây giờ nó giảm đến 50 phần trăm 60 phần trăm 70 phần trăm thậm chí là 80 phần trăm rồi bao nhiêu giờ các bạn có thể thấy là nó quay trở lại rất là lâu các bạn thấy rằng nó quay trở lại chu kỳ đầu bây giờ chúng ta quay trở lại đây là chỉ số chỉ số gì đấy ạ ba anh chị em nhớ là chúng ta đã nhìn thấy chỉ số gì ạ chỉ số Dow Jones khi chỉ số Dow Jones nó giảm rất là mạnh và trước khi Fed bắt đầu tăng lãi suất thì quá trình đi lên của chỉ số Dow Jones này nó có đảm bảo xem là cái chỉ số này đi lên hoặc là cái khả năng tăng lãi suất có thấp hay không ạ? À? và với cái việc đi lên kiểu dạng như này thì thực tế là cái xu hướng của gì ạ xu hướng của suy thoái kinh tế Mỹ là rất là cao bởi vì những cái quá trình đi lên này nó cho chúng ta biết rằng là đây là quá trình sau quá trình sọt rất là mạnh ở chu kỳ trước thì quá trình kéo lên với một cái sức mạnh rất là yếu này để vượt qua một cái cản đó là 3.000 32.800 này phía trên này rất lớn và qua quá trình giảm tốc trên một cái quá trình rơi liên tục như này thì đây là quá trình hồi mang tính chất là bán các bạn ơi ạ à. ở đây thì uh, vôn ạ à, cái cái biểu đồ này khối lượng uh, phần này có mua về bản quyền rồi nhưng hiểu không hiểu sao nó vẫn bị lỗi tức cái đây là một cái chương trình à, cái phần mà cái biểu đồ để kiểm tra lại xem anh chị em nào hỗ trợ xem là lý do tại sao tại vì cái phần này là hàng tháng mất trả bản quyền cho nó mà không hiểu sao nó lại không cái phần khối lượng nó đang bị lỗi thế câu chuyện ở đây nó là gì ạ khi mà chỉ số Dow Jones nó tăng như vậy mà nó tăng theo kiểu này thì chúng ta thấy là đây là một quá trình tăng rất là yếu về quá trình tăng yếu này, mục đích là nó tăng để nó tiếp tục bán. Mục tiếp tục tăng để tiếp tục bán chứ còn mục tiếp tăng để xuống đi lên. Tiếp tục tăng đi lên. Nên các bạn lưu ý là này, kéo lên để có thể bán. Có thể bán nhưng thực tế là bán rất là cao bởi vì phía trên này là những quá trình rơi tự do. Những cái quá trình hồi phục này nó đang cho chúng ta thấy là cái quá trình hồi phục không đáng kể. Và việc mà nhìn chỉ số đau Jones như này Nhìn việc thứ hai là nhìn chỉ số gì ạ? chỉ số thứ hai là chỉ số đấy ạ à. chỉ số đây là chỉ số đồng bằng xanh đúng không đồng nguyên đây thì rõ ràng là sau những cái đợt điều chỉnh như này thì những cái đợt điều chỉnh này có thể là gì ạ à? điều chỉnh để tiếp tục cho một xu mới và bây giờ chúng ta thấy là rõ ràng trong thời gian vừa qua đồng bạc xanh đang có sự điều chỉnh đây cái khả năng điều chỉnh tiếp tục nếu trong trường hợp mà đồng bằng xanh cái đồng huyết đây á mà nó tạo đỉnh thì chúng ta hiểu đơn giản là nó sẽ dao động rất là lớn ở đây anh chị em nhớ này nó sẽ dao động rất là lớn đây và chúng ta thấy là những cái đợt lớn vượt qua cái đỉnh này lớn nó dao động lớn vượt qua cái đỉnh này thì kéo lên khối lượng làm gì ạ à? hello kéo lên khối lượng làm gì ạ à? anh chị em có thể comment đúng không ạ anh chị em là học về VSA có thể comment ạ à? nếu đồng bạc xanh mà chúng ta gọi là những chuyên gia đang nói là khả năng thị trường là tạo đáy ở thời điểm này khả năng thị trường mà chúng ta thấy là nó có những cái điểm nhấn là lạm phát ở đỉnh như này thì chúng ta cần phải gì ạ cái phần này nếu bình thường anh chị em về anh chị em kiểm tra lại lại nhá thì lúc này chúng ta chỉ cần quan tâm là chúng ta thấy là kéo lên ở đây là khối lượng gì ạ nếu vùng này là vùng đặt đỉnh thì chúng ta thấy là cái bảng xanh này kéo lên khối lượng thấp và những đợt bán tháo đi xuống ở đây khối lượng rất là lớn và tương tự như vậy em thấy là chúng ta sẽ thấy là những cái đợt kéo lên ở đây là khối lượng rất là thấp ạ kéo lên khối lượng rất là thấp và sau đó nó cái đợt bán tháo khối lượng lớn và kéo lên khối lượng thấp và bán tháo thì đây chính là đồng USD đạt đỉnh và khi mà đồng USD đạt đỉnh thì lúc này nó sẽ có xuống giảm rất là mạnh và đó chính là lạm phát ở đỉnh các bạn có hiểu không ạ lúc đó chúng ta biết là lạm phát ở đỉnh nên nếu chúng ta cứ dự đoán dự đoán để chúng ta mua sau đó chúng ta lạm phát mỹ bắt đầu là đỉnh rồi mọi thứ bắt đầu là đỉnh rồi mua cổ phiếu đi thì nhà đầu tư chúng ta sẽ có thể dính rất nhiều các câu chuyện ở đây Hello Anh chị em đã hiểu chưa Nếu anh chị em hiểu comment cho Dũng số 1 cái ạ Đây là cái kiến thức mà Dũng chắc, tin chắc là các bạn không học ở đâu được cả Vì đây là một kiến thức rất là nền tảng Chúng ta phải biết là cái gì tạo ra cái gì Khi mà chúng ta nắm rõ được cái gì tạo ra cái gì Thì chúng ta mới hiểu đơn giản là mọi quy luật nó vận động theo ấy nhỉ Khi lạm phát Mỹ đặt đỉnh thì nó đồng USD nó phải dao động lớn trên cái biểu đồ VSA bởi vì rất nhiều nhà đầu tư đang gì ạ à, đang mua đồng USD thì lúc đó họ có xu hướng bán ra đúng không tại vì họ họ long ở cái vị thế ở dưới họ long rất nhiều nhà đầu tư họ đang long ở đây vị thế long ở đây rất là nhiều khi họ long ở vị thế này thì nếu trong trường hợp ở đây nó là đỉnh thì họ có những cái thời gian để, để à, biến động lớn ở đây để họ sẽ chuyển sang vị thế short thì trước khi đồng USD là đỉnh nhưng rõ ràng ở đây có phải là nó đã chuyển sang giai đoạn đấy chưa đúng không chúng ta nhìn thấy là đây không phải chúng ta đưa ra kịch bản thôi mà nó vẫn đang kịch bản đi lên nên bảo là lạm phát là đỉnh chúng ta dựa vào rất nhiều thứ như vậy là giá lương thực trên thế giới đang giảm này hay là nga có những yếu tố nọ yếu tố kia giữa ukraine bên đang xuất khẩu và mọi thứ đang giảm thì cái điều này chúng ta cần phải xem lại bởi vì mọi thứ đang phản ánh trên thị trường chúng ta không thể nghĩ được chúng ta dự đoán được mà mọi thứ chúng ta cần phải nhìn vào con số đo lường được bạn đo lường được thì mọi thứ nó mới ra vấn đề còn không đo lường được thì các bạn phải trả giá rất là đắt nên dũng mong rằng là các bạn sẽ thấy rằng là uh, trong cái đầu tư chứng khoán thì thường thì các bạn sẽ thấy là đa phần chúng ta sẽ không tin và không nghe nhau nhưng thực tế lý do tại sao chúng ta không tin và không nghe bởi vì thứ nhất là chúng ta cũng theo dõi rất nhiều các thông tin khác nhau có hàng nghìn hàng triệu thông tin trên thị trường chứng khoán và khi chúng ta nghe chúng ta không gì ạ à, đo lường được nên dẫn đến là mỗi trường hợp chúng ta nghe chúng ta gì ạ à, thấy bị thua lỗ mỗi lần chúng ta tin nó lại bị thấy thua lỗ mỗi lần chúng ta áp dụng vào chúng ta lại thấy thua lỗ và cuối cùng chúng ta chẳng tin ai cả và cuối cùng điều gì diễn ra với chúng ta nên ở đây chúng ta làm bất cứ điều gì chúng ta phải đo lường phải hiểu rõ cái gì tạo ra cái gì cái gì tạo ra cái gì đó từ khóa quan trọng vậy USD tạo đỉnh đồng bảng xanh tạo đỉnh thì nó mới tạo ra lạm phát ở đáy à, nó mới tạo đồng bảng xanh tạo đỉnh thì nó mới tạo ra chu kỳ đỉnh của lạm phát thế thì ở đây chúng ta một bạn hỏi tạo dài hạn hay chưa thì chúng ta cần phải xem cái đồng USD này nó đã đạt đỉnh chưa nhưng đồng USD này nó chưa đạt đỉnh thì không đừng có tin bất cứ ai cả các bạn hiểu không Chúng ta không thể tin bất cứ ai những người xung quanh chúng ta nếu chúng ta không hiểu là nó đã đỉnh hay chưa. Đấy là cái điều đầu tiên. Cái thứ hai thì chúng ta chính là bây giờ quay trở lại giá dầu. Giá dầu hiện tại đang là test lại cái này, à? đây là đang những là quá trình test. Nếu quá trình này test được Đúng không? Quá trình test được Quá trình test được Thì nếu quá trình này test mà quá trình khối lượng thành công Chúng ta gọi là test cung nếu quá trình test khối lượng ở đây thành công thì điều gì diễn ra điều gì diễn ra thì bây giờ chúng ta quan sát đây cái biểu đồ này nó không đúng với giá dầu ạ đó là cái chỉ số gì ạ không thì chúng ta thấy là đây là nếu mà test này thành công thì nó lại tiếp tục chu kỳ đi lên tiếp tục đi lên và chúng ta có thể thấy rằng là đã giải chu kỳ mới thế thì uh, chúng ta không biết là mình thì mình cũng rất là có những quan điểm khác nhau bạn này uh, mình sẽ hiểu đơn giản này chỉ cần một cái ngôn ngữ chúng ta thôi ạ, mua full được chưa thì các bạn nghĩ điều gì ạ theo các bạn nếu mua full được chưa các bạn nghĩ điều gì ạ mình có một cái mình không dám nói một cái lời khuyên ở đây bởi vì khi mà chúng ta nói lời khuyên thì không có lời khuyên nào đúng đúng không ạ bởi vì mỗi chúng ta có hệ quy chiếu khác nhau nên chúng ta không có lời khuyên gì cả bởi vì mỗi giả sử bây giờ chúng ta thấy là một người đi ô tô cao đi cái gọi là chúng ta gọi là đi ô tô phân khối lớn thì không có thể nào khuyên cho mỗi người mà mới tập đi ô tô được đấy chúng ta thứ nhất là như vậy cái điều thứ hai là gì ạ cái trải nghiệm chúng ta khác nhau vì vấn đề trải nghiệm khác nhau nên vấn đề gì ạ có khuyên thì nó cũng gì ạ không giúp đỡ kiểu tra gì ạ nên quan trọng là chúng ta cần nắm rõ được cái tư duy trước á. phải nắm rõ tư duy trước nữa bây giờ chúng ta quay trở lại cái thị trường Vậy thị trường của chúng ta đang ở đâu ạ? Nếu thị trường chúng ta đang nhìn những cái đây là chúng ta gọi chỉ số VN30. Nếu các bạn nào học về đi của DVD thì các bạn thấy là những cái thì ở đây những cái đỉnh sau, đỉnh sau, đỉnh sau lên này nó bị thất bại rồi. Những cái đỉnh sau lên thành ngay thất bại rồi. Mà cái chu kỳ này chu kỳ đi lên đi xuống ạ. Chu kỳ này là chu kỳ đi xuống. Chu kỳ này chu kỳ đi xuống. Nên chỉ cần một cái gì ạ? À? cái thông tin tiêu cực thôi ạ à. thì thị trường nó có thể tạo ra những đợt điều chỉnh rất là mạnh bởi vì cái vùng này này nó đang rất là mong manh các bạn nhá những cái vùng này nó cực kỳ mong manh khi mà cái quá trình mong manh này mà có quá trình phân phối và cái dòng tiền tham gia ở đây là đủ rồi tức cái dòng tiền đầu tiên phân phối được một triệu cổ phiếu sau đó phân phối được có 500 cổ phiếu sau đó phân phối được có 200 cổ phiếu thì liệu lượng cái nhà đầu tư hấp thụ ở trên vùng này là thấp nhất thì điều gì diễn ra? Các bạn có hiểu không ạ? Hello các bạn có hiểu điều này không ạ? Các bạn nếu các bạn hiểu điều này có thể comment cho Dũng em. Nếu các bạn hiểu điều này là nếu bình thường là các bạn muốn là cả nhà đầu tư tổ chức sau khi mỗi một lần điều chỉnh lần đầu tiên điều chỉnh ở vùng này họ bán ra một lượng cổ phiếu khoảng nhiều triệu cổ phiếu ví dụ như thế ạ sau đó một quá trình giảm rất là mạnh này họ kéo lên đầu tiên họ bán được một triệu cổ phiếu sau đó họ tiếp tục đạp xuống về vùng hỗ trợ họ tiếp tục kéo lên họ bán được 6 hoặc 700 cổ phiếu sau đó họ tiếp tục bán và lần này họ kéo lên họ chỉ bán được 2 triệu cổ phiếu thôi vậy khi họ bán được 2 triệu cổ phiếu thì điều gì diễn ra điều gì diễn ra điều gì diễn ra các bạn không ạ khi mà bán được 2 triệu cổ phiếu điều gì diễn ra thì lúc này họ không bán được cổ phiếu nữa khi họ không bán được cổ phiếu nữa bởi vì không có nguồn cung tham gia vào thì lúc này cổ phiếu sẽ rơi tự do. Thị trường sẽ rơi tự do. Và lúc đấy chúng ta làm gì ạ? Theo các bạn lúc đấy chúng ta đang làm gì ạ? Theo các bạn chúng ta đang làm gì? Chúng ta có phải đi bắt đầu hỏi thông tin đúng không? Là tin gì mà thị trường giảm mạnh thế đúng không? Chúng ta hỏi là tin gì? Chúng ta bảo là ô hôm nay là do Dow Jones, hôm nay là do có gì ạ? Do phép Hôm nay chúng ta sẽ tìm mọi thông tin để giải thích và các chuyên gia chúng ta sẽ gì ạ? Tìm những các thông tin để giải thích cái điều này nhưng chúng ta không biết là mọi thứ nó đã phản ánh trước rồi. Bao nhiêu bạn đã hiểu rõ điều này có thể comment số 3 được không ạ? Nếu các bạn hiểu rõ điều này có thể comment số 3 được không ạ? Tức là mọi thứ đã được phản ánh trước rồi ạ. Một quá trình phân phối ở đây nó được phản ánh trước rất là kỹ rồi nó phản ánh trước nó đã là nhà đầu tư tạo lập họ tất cả họ đã bán trước họ đã thoát ra trước rồi bởi vì những dòng tiền lớn họ đã thoát ra đấy trước rồi chứ không phải là có thông tin gì không phải là bị bắt mớ như là Tân Hoàng Minh hay là một cái thông tin nào khác đó để thị trường giảm mạnh mà mọi thứ nó ở trước rất là lâu rồi nên các bạn thấy rằng là chúng ta hãy cần phải tỉnh táo hơn còn nếu phần lớn chúng ta lại tiếp tục đi nghe hoặc tìm kiếm thông tin để giải thích cho câu chuyện này thì cái câu chuyện này trên thế giới người ta vẫn làm như vậy để họ giải quyết cho một vấn đề đó nhưng trong xuống đi xuống thì dù là thông tin có tích cực đến bao nhiêu dù là ở Việt Nam có gì ạ à, có T1 T0 chăng nữa thì tất cả nó vẫn cứ tiếp tục đi xuống và một bạn có hiểu đơn giản là gì ạ à? khi penny những cái chân yếu ớt chống đỡ thị trường các bạn nhớ những cái cây chân yếu ớt penny là cổ phiếu đầu cơ chống đỡ thị trường thì theo cái lý thuyết căn bản của Will Now các bạn thấy điều gì diễn ra đó là lúc đó thị trường không có sức mạnh để kéo lên nữa và điều gì sẽ xảy ra chúng ta sẽ kiểm tra một vài các cổ phiếu khác nữa Dũng mong rằng là chúng ta sẽ hôm nay chúng ta gì ạ nắm rõ được cái tư duy hiểu rõ được cái cấu trúc của thị trường chúng ta không phải là chúng ta mua cổ phiếu Techcombank bởi vì chúng ta thích cổ phiếu đó chúng ta không phải vì mua cổ phiếu Masan bởi vì chúng ta nghĩ rằng là Masan đang có dịch vụ tốt chúng ta không mua cổ phiếu FPT bởi vì chúng ta nghĩ rằng FPT nó có nhiều cái gì ạ cái dịch vụ ban lãnh đạo tốt mọi thứ tốt và chúng ta cần hiểu rõ rằng là hiện tại cái cấu trúc của nó như sao à, chúng sẽ phân tích cho chúng ta một vài các cổ phiếu để chúng ta có thể hiểu rõ cái điều này đầu tiên chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là chúng ta quay trở lại với câu chuyện tổng thể tại vì khi mà chúng ta nhìn về tổng thể bao trùm của một cái vấn đề nào đó thì cái việc của chúng ta giải quyết đơn giản hơn rất nhiều còn nếu chúng ta đi vào chi tiết mà chúng ta chưa nắm được cái bao trùm toàn bộ ở phía trên thì chúng ta không bao giờ giải quyết được mọi vấn đề chúng ta chúng ta chỉ tập trung vào cổ phiếu chúng ta chúng ta tập trung vào làm nào để lãi gỡ được hòa vốn làm thế nào để có thể à, thành công hoặc là chúng ta chỉ tập trung vào lạm phát mà chúng ta chả hiểu lạm phát nó là gì lạm phát nó đến từ đâu vậy chúng ta đặt ra câu hỏi là đầu tiên nhá USD tăng giá vậy USD tăng giá thì có phải là tất cả những cái sản phẩm của Việt Nam nhập về giá cao không ạ? Hello các bạn có thể comment rồi chúng ta sẽ quay trở lại à, để chúng ta ôn lại là nếu có phải USD tăng giá thì tất cả những cái sản phẩm chúng ta nhập từ nước ngoài trở lại Việt Nam giá rất là cao đúng không ạ? Đấy, anh chị em có thấy thế comment số 1 ạ? Bởi vì lúc này từ đồng Việt Nam đổi sang USD nó rất là cao. Cái điều thứ hai chúng ta thấy là toàn bộ cái nợ công của Việt Nam chúng ta phải chuyển từ đồng Việt đồng Việt Nam sang USD để đi trả nợ. Chúng ta sẽ khoảng dành một khoản nợ rất là lớn bởi vì tiếp tục thì à, USD tiếp tục tăng cái điều thứ ba nữa là khi FUSD tăng thì có phải lạm phát Mỹ vẫn tiếp tục ở mức cao đúng không ạ lạm phát Mỹ tiếp tục ở mức rất là cao nên chính vì vậy thì dân Mỹ họ gì ạ à, lạm phát cao thì dân Mỹ họ có chi tiêu không ạ dân Mỹ họ có đổ hầu bao ra để họ có mua hàng hóa không ạ dân Mỹ họ có tiếp tục để tham mua hàng hóa Việt Nam Việt Nam là cái nước mà hiện tại đang gì ạ à? đang có sự gì ạ à? mở thương mại rất là lớn với nước châu Âu, với Mỹ và chúng ta đang có một hàm lượng xuất khẩu rất lớn. Vậy khi mà cái hàm lượng xuất khẩu sang nước ngoài lớn và cái việc mà lạm phát tiếp tục gia tăng khi lạm phát tiếp tục gia tăng đó thì cái điều đầu tiên là dân Mỹ bắt đầu họ sẽ có xu hướng là giảm chi tiêu khi giảm chi tiêu thì chúng ta thấy là hàng tồn kho và anh chị em thấy là hàng tồn kho của Mỹ bắt đầu nó gia tăng ạ à. nếu anh chị em con có thể comment ạ à, nếu anh chị em nếu mà thấy hàng tồn kho của Mỹ của châu Âu tiếp tục gia tăng và tiếp tục gia tăng trong thời gian vừa qua anh chị em có thể vào những một số các trang thương mại điện tử thông tin thì chúng ta điều đó chúng ta sẽ có thể comment số 2 nếu anh chị em đã đọc cái comment số 2 anh biết comment số 2 tại vì cái thông tin này chúng ta cần phải kiểm chứng nhưng Dũng ti Dũng đã có đọc một số thông tin ở trong chương trình này một số các thông tin về báo thương mại thì chúng ta thấy rất là phần lớn các hàng tồn kho trên nước Mỹ trên thế giới toàn bộ thế giới các địa lục địa lớn kể châu Âu đang được tồn kho rất là lớn vậy khi hàng tồn kho rất lớn mà chúng ta lại nước xuất khẩu sang họ thì việc đầu tiên chúng ta gọi xuất khẩu thì chúng ta đang có lợi đúng không ạ nhưng rõ ràng là hàng tồn kho lớn thì việc mà chúng ta có xuất khẩu có lợi không vậy khi mà chúng ta xuất khẩu không thuận lợi thì cái việc mà thương mại của chúng ta với nước khác nó đang bị ảnh hưởng vậy USD tăng giá là một trong những khía cạnh mà chúng ta cần phải nắm rõ được và làm thế nào để chúng ta biết rằng là khi USD tăng giá và cái tăng giá đấy nó có phải đạt đỉnh hay không thì bạn có thể quay trở lại xem lại cái biểu đồ đạt đỉnh của VSA. Hello bao nhiêu bạn đã xem và hiểu rõ và đã thêm đã thấy biểu đồ của VSA mà Dũng đã chia sẻ trên một gì à? trên một cái tài liệu mà Dũng đã up trên page của mình ạ. À. Nếu các bạn nào đã nhận được có thể comment số 4 được không ạ? Số 5 đi ạ. Nếu bạn nào nhận được cái tài liệu đó comment số 5 và các bạn nào đã đọc được cái phần đạt đỉnh hiểu rõ được khi mà đạt đỉnh nó tạo ra quá trình chạy nước rút nó tạo ra những quá trình kéo giá lên khối lượng thấp hoặc là khối lượng lớn như giá không tăng giảm thì khối lượng rất là lớn kéo giá lên khối lượng thấp hoặc là khối lượng lớn như giá không tăng thì giảm khối lượng lớn và đó chính là thời điểm cổ phiếu tạo đỉnh VN Index tạo đỉnh chỉ số gì ạ à, đồng USD tạo đỉnh và mọi thứ khác Vậy nếu chúng ta không nhìn thấy cái điều kiện đó trong chỉ số USD tạo đỉnh thì chúng ta mua vào. Chúng ta có thể dự đoán xem là USD nó tạo đỉnh chưa. Nếu chỉ số USD chưa tạo đỉnh thì lạm phát là nó sẽ chưa bao giờ gì ạ? À? Lạm phát nó không thể nào tạo đỉnh ngay lúc đó được đúng không? Anh chị em có hiểu logic không ạ? Tại vì USD đạt đỉnh thì có phải là gì ạ? À? Lúc này giá trị đồng USD tăng giá nó không còn nữa. Và khi nó không còn nữa thì chúng ta hiểu đơn giản là những cái chính sách của Mỹ bằng cách là nâng lãi suất bằng cách thì không bơm tiền ra nữa bằng cách thậm chí là mua lại trái phiếu lúc đấy nó mới có hiệu quả còn bây giờ chúng ta cứ nói các thông tin do chúng ta dự đoán thì nó không có ý nghĩa gì cả bởi vì các thông tin nó chỉ là thông tin thôi ạ à. còn mọi thông tin nó phải phản ánh trên gì ạ à? trên thị trường đặc biệt là cái đồng USD và đồng USD nó không đạt đỉnh và nó tiếp tục chạy nó rút lên đỉnh nữa mà nó phá vỡ tất nguyên tắc thì tất cả những đồng khác bị mất giá khi đồng khác bị mất giá thì nó lại tiếp tục kéo theo lạm phát trên toàn thế giới khi nó lạm phát trên toàn thế giới thì nó ảnh hưởng đến doanh nghiệp chúng ta vậy bây giờ chúng ta cũng thấy rằng là mọi thứ đang như vậy vậy khi nó đang như vậy bắt đáy à anh chị em có nên bắt đáy không ạ nên bắt đáy không ạ về định giá định giá p trên e hay đi bắt đáy là một cái cách định giá Dũng không Dũng chưa đầu tư Dũng chưa làm cái điều này nhưng theo cái quan điểm cá nhân đấy cá nhân nhá các bạn Dũng đưa ra nói cá điểm cá nhân có thể những phần đấy Dũng không giỏi thì Dũng không làm đơn giản thôi ạ quan điểm cá nhân thôi ạ nó không nói gì cả tại vì chúng ta sẽ có rất nhiều quan điểm khác ở trên thị trường nhưng sẽ không làm và Dũng tiếp tục đứng ngoài đơn giản thế thôi ạ còn chưa có dòng tiền lớn chưa có sự đột biến tham gia thị trường và chúng ta hiểu và ở đây chúng ta thấy là Việt Nam Indonesia Thái Lan Malaysia và đặc biệt là những cái nước Đông Nam Á này là cái nước chúng ta gọi là xuất khẩu rất lớn trong đó có Indonesia và Thái Lan hai đồng đó đã mất giá rất là lớn và trong khi đó được đồng Việt Nam chúng ta đang giữ giá mục đích của đồng Việt Nam đang giữ giá ở thời điểm này đó là chúng ta đang muốn cho cái trên thế giới biết là đồng tiền chúng ta rất ổn định để khi mà nền kinh tế thế giới hồi phục thì thực tế là người ta sẽ tập trung vào đầu tư Việt Nam bởi vì Việt Nam là nước có thể điều hành kinh tế vĩ mô rất là tốt khi mà kinh tế thế giới bắt đầu hồi phục người ta sẽ quay trở lại Việt Nam hoặc là người ta sẽ gì ạ à, thấy đồng Việt Nam ở đồng mất giá ít nhất và đây chính là cơ hội để người ta tiếp tục quay trở lại và đó chính là Việt Nam có thể trở thành trở thành gì ạ à? siêu blue chip trong cái nước gì ạ à? Đông Nam Á đó cách đó là cách để chúng ta phân tích thị trường chúng biết rằng là nếu các bạn nào tư duy hiểu rõ tư duy như này thì tin chắc rằng là để sau khi thị trường bước vào một chu kỳ tăng các bạn có thể tư có một tư duy khác đó là gì ạ chúng ta có thể làm một năm có thể ăn được 10 năm chúng ta có thể thu nhập sống được 10 năm 20 năm thậm chí là 3 40 năm để chúng ta có thể sống được 3 40 năm khi mà chúng ta chỉ đầu tư một năm thôi ạ thì cái quan trọng nhất là chúng ta cần phải gì ạ cần phải gì ạ phải có một tư duy đó là gì ạ tư duy quan trọng nhất mà Dũng muốn gửi đến chị em trong cái phần kết của ngày hôm nay. Thời thế tạo ra anh hùng. Thời này là thời gì ạ? À? Khi mà xu hướng nó chưa có hình thành một xuông tăng. Nếu mà thị trường bắt đầu xuông tăng thì tất cả những nhà đầu tư dù không biết cái gì họ vẫn kiếm được lợi nhuận rất là lớn. Họ chỉ mua và giữ lại. Họ chỉ mua và giữ và nó sẽ có một khoản lợi nhuận rất là lớn. Có thể 5-60% thậm chí là 600% thậm chí 1000% khi các bạn biết là xuống tăng khi mà xuống giảm thì bạn thấy điều gì diễn ra bạn mua bất cứ điểm nào bạn bị thua lỗ bạn mua bất cứ điểm nào bạn cũng có thể mất tiền và cuối cùng bạn cháy tài khoản khi xuống tăng bạn thấy là bạn mua bất cứ điểm nào bạn cũng thành công dù nó có thể điều chỉnh đôi chút nhưng rõ ràng nó tiếp tục cho bạn rất nhiều tiền còn khi mà xuống đạt đỉnh mọi thứ nó sẽ biến động rất là lớn tất cả thị trường đạt đỉnh nó biến động lớn nó lên nó biến động lớn nó tạo ra những khối lượng rất là lớn nhà đầu tư vui vẻ hạnh phúc lạc quan tham gia vào đó là những điều mà các bạn cần nắm rõ được đấy là vậy khi mà xu hướng đang ở dạng này bạn đang đầu tư bạn muốn đầu tư hay bạn thoát ra thị trường đấy là quyết định của bạn dũng mong rằng là trong thời gian tới Dũng sẽ làm rất nhiều những video để hướng dẫn cho các bạn nhìn rõ về tư duy để các bạn hiểu rõ rằng là thực ra đầu tư chứng khoán nó rất là dễ nó dễ đến mức các bạn thấy nó dễ hơn những cái gì bạn biết nhưng tuy nhiên các bạn cần phải nắm rõ được cái tư duy đúng trước đã và ngày mùng 6 mùng 7 tháng 8 năm 2022 này tức là chỉ còn một vài ngày nữa khoảng 10 ngày nữa Dũng có một chương trình đặc biệt ở Hồ Chí Minh Bao nhiêu bạn đang có ở Hồ Chí Minh có thể comment số 10 đúng không ạ? Nếu các bạn nào đang ở Hồ Chí Minh comment số 10 đây ạ. À. Dũng có một chương trình đặc biệt Hồ Chí Minh, đây là chương trình rất đặc biệt ạ. À. Dũng sẽ trực tiếp chia sẻ cho các bạn những chiến lược để các bạn gì ạ? có thể đầu tư thành công, những tư duy để giúp các bạn hiểu rõ rằng là làm thế nào để các bạn có thể thành công trên thị trường. Và Dũng tin chắc là sau hai hai ngày học, hai ngày học, hai ngày học, Dũng tin chắc rằng đây là hai ngày học tuyệt vời nhất trong cuộc đời các bạn. Đây là cuộc hai ngày học tuyệt vời nhất chưa có ngày học nào Dũng tin chắc là chưa có buổi học nào các bạn tuyệt vời hơn bằng hai buổi học mà trong thời gian tới Dũng chia sẻ bởi vì Dũng sẽ đưa vào đó những chiến lược tư duy đúng để bạn hiểu rằng tại sao trong cái cuộc đời chúng ta đầu tư 5 năm 10 năm mà không có lợi nhuận đầu tư bao nhiêu năm mà không có lợi nhuận tại sao nó như vậy nhưng trong hai ngày đó Dũng sẽ tin rằng tin chắc các bạn các bạn chỉ cần nắm được tư duy thôi các bạn sẽ có thể trở thành những nhà đầu tư chứng khoán lão luyện trở thành những chuyên gia chứng khoán thành công bởi vì lo tại sao nếu các bạn nhìn thấy trên thị trường chứng khoán Việt Nam những người mà Dũng được đào tạo rất là lớn rất là nhiều luôn ạ đó là những người đã gì ạ đã làm giám đốc của các công ty chứng khoán lớn như là gì ạ PVF FSI HCM và thậm chí là rất nhiều quỹ đã tham gia những buổi học đào tạo của Dũng rất nhiều quỹ rồi các bạn nhé rất nhiều quỹ họ đang nhỉ nhưng đây là chương trình tôi tin rất là sẽ mang lại chúng ta những cái trải nghiệm tuyệt vời nhất mong rằng sẽ gặp gặp các bạn ở Hồ Chí Minh tôi tin chắc rằng là à, tuần sau nếu bạn nào Dũng sẽ có mặt ở Hồ Chí Minh à, trước khi chương trình đó thì Dũng họ sẽ có một buổi ở à, cà phê nào đó để chia sẻ anh chị em tuần tuần tới này tuần tới này tức là trước khi mà có buổi đó thì à, hôm nay là ngày à, 25 tuần tới là ngày 30 31 ngày ngày 31 à mùng 1 ạ à, mùng 1 à, 31 31 ạ à. ngày 31 thì Dũng có một cái buổi vào 31 tháng 7 Dũng sẽ có một chương trình uh, cà phê offline giao lưu với anh chị em Hồ Chí Minh để trước khi chúng ta có một chương trình đặc biệt vào mùng 6 mùng 7 mùng 6 mùng 7 tháng 8 và đây là chương trình chương trình Dũng tin chắc rằng là chúng ta sẽ có những trải nghiệm trải nghiệm đầu tiên là những cái trải nghiệm về gì cảm xúc các bạn sẽ nhận thấy là những cái cảm xúc của chúng ta từ những cái cảm giác đau khổ nhất trong cuộc đời đến những cảm xúc vui vẻ nhất bạn biết là bạn đã đang có sức mạnh như gì cái điều thứ hai mà các bạn học được đó là gì ạ tư duy đúng khi các bạn tư duy đúng thì các bạn nhìn thấy rằng trong trên thị trường tất cả những thông tin tất cả những cái chia sẻ tất cả những kiến thức bên ngoài các bạn nhận ra rằng nó đúng với là sai cái đấy mới là quan trọng các bạn biết ngay là cái thông tin nào giả cái thông tin nào sai biết ngay là cổ phiếu nào tốt biết nào cổ phiếu là không tốt biết ngay là mọi thứ chúng ta cần làm gì đấy mới là cái mà dũng muốn gửi đến các bạn cái điều thứ ba nữa là các bạn nắm rõ được chiến lược đầu tư chứng khoán như thế nào và Dũng tin chắc rằng là hai buổi học tuyệt vời này có thể từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối đây là chương trình và Dũng tin chắc là nó là chương trình tuyệt vời nhất từ trước đến nay với Quang Dũng đi đi chương trình này nó có hai phần những anh chị em nào được đăng ký sớm nhất Dũng sẽ tặng miễn phí một số anh chị em sẽ sau tức là chúng ta sẽ để làm sao Dũng muốn rằng là đây là một chương trình à, chúng ta đăng ký vào đường link nó có hai phần một là gì ạ đăng ký và chúng ta chia sẻ cho người bạn chúng ta để đến một chương trình này chúng tin chắc là chúng ta sẽ giúp được rất nhiều người bạn chúng ta và thứ hai là sau chương trình này chúng sẽ có những món quà đặc biệt dành cho quý vị các bạn đặc biệt là những bạn trở thành hội viên của đi đi đó là biểu đồ chứng khoán mà Dũng đã dành hơn 10 năm nghiên cứu và đây là công thức thành công tuyệt đỉnh dành cho quý vị các bạn và một điều nữa mà Dũng muốn gửi đến các bạn có lẽ là điều này là điều bí mật bí mật của những bí mật đó làm thế nào để nhân đôi nhân 10 tài khoản nghe thì chúng ta gọi là đa cấp nhưng thực tế không phải đa cấp ạ bởi vì đây là một cái công thức mà gì ạ nó không phải là gì ạ chiến lược đầu tư chứng khoán nó không phải là kỹ năng đầu tư chứng khoán mà nó là gì ạ nó là một cái tư duy ạ tư duy là làm sao chúng ta có thể nhân nhiều phần trăm trong khoảng thời gian chứ không phải là chúng ta lại cứ mua bây giờ nếu trong chu kỳ thị trường đi xuống như này mà chúng ta nhân làm sao nhân được mà chúng ta cần biết là trong xu hướng đi lên thì chúng làm sao để nhân 5 nhân 10 trong thời gian ngắn và đó chính là chiến lược mà Dũng muốn chia sẻ cho các bạn một lần nữa xin chân thành cảm ơn và nếu các bạn nào đang Hồ Chí Minh thì có thể chia sẻ video này và có thể giới thiệu những người bạn chúng ta bởi vì Dũng sẽ là cái người mà mang lại cho các bạn những trải nghiệm tuyệt vời nhất ở chương trình và hãy đăng ký vào khóa học của Quang Dũng ID ở phần bên dưới ô chat để hẹn gặp lại các bạn trong những gì à, chương trình tiếp theo và dứt chắc là bạn sẽ là những người có trải nghiệm tuyệt vời nhất chưa từng có từ trước nay Dũng tin chắc như vậy và Dũng hứa như vậy hứa như vậy các bạn nhé hứa như vậy là các bạn sẽ có những trải nghiệm mà chưa bao giờ có chắc chắn là như vậy xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình xin cảm ơn